Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu để cùng học văn chị Hiên chinh phục 9 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và nếu như các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé, được không nào? Các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Thế nên nếu như các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nha. Ok, chị đã thấy là có khá là nhiều bạn à, đang tham gia vào buổi phát trực tiếp trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với chị. Chúng mình sẽ cùng đợi thêm một chút xíu để các bạn có thể lên và tham gia vào buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị nha. Được không ạ? Hello các em, xin chào các bạn. Xin chào các bạn nha, xin chào các em. Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với chị chưa ạ? À, chị đã thấy ở đây có khoảng hơn 100 bạn đang tham gia cái phần phát trực tiếp trong buổi tối chiều tối ngày hôm nay cùng với chị rồi. Giống như cái tiêu đề mà chị đã để ở đây chia sẻ cùng với chúng mình. Đó chính là chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục đi tìm hiểu. Hello, xin chào, xin chào các bạn nhá. Hello Thu Hằng, xin chào Vi Hà, xin chào em, xin chào các bạn. Ok, uh, Chị ơi em muốn mua quyển 50 bài văn mẫu à, Nghị luận văn học Đúng rồi, em sẽ nhắn tin cho page của chị nhá Thanh Huyền nhá Em sẽ nhắn tin cho page của chị nhá Hello Phương Anh, xin chào các bạn Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu để mua cái ấn phẩm nào đấy ấy, Thì các bạn có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên Để được tư vấn thêm nhá. Ok không ạ? Xin chào các em, xin chào các bạn Chúng mình sẽ cùng đợi thêm 1-2 phút nữa à, Rồi bắt đầu buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị nhé Với một cái bài nghị luận xã hội mà chị đã để sẵn ở đây Để từ cái việc trao đổi cùng với các bạn về cái bài văn nghị luận xã hội này Đoạn văn nghị luận xã hội này Thì chị em mình có thể cùng với nhau rút ra được những cái điều mà cần phải lưu ý trong quá trình chúng ta làm nghị luận xã hội nha. Nào các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa? Xin chào, xin chào các bạn à, thả tim cho chị Hiên và giúp chị một lượt chia sẻ nhá Chị có thấy nhá Phương Thảo ơi Chị có thấy em nhá Chị có nhìn thấy nhá Hello các bạn Rồi xin chào các bạn à, Các bạn ơi có lẽ là bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn nhá <laughs> Có lẽ là bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn nhá Rồi đồng ý Học thôi, học cùng với chị Hiên thôi À, ngoài ra thì các bạn cũng biết rằng là ở thời điểm hiện tại ấy, thì học văn chị Hiên cũng đang có một cái ấn phẩm dành cho các bạn nào mà vẫn còn đang yếu về nghị luận xã hội Một cái ấn phẩm vừa mới ra mắt đấy Đó chính là gì nhỏ À đó chính là cái ấn phẩm sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Các bạn có thể tham khảo cái ấn phẩm mới này của học văn chị Hiên để có thể học thật là tốt nghị luận xã hội nha ngay bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhé và ngày hôm nay, cái đề bài mà chị Hiên lựa chọn cho chúng mình trong cái phần chia sẻ về việc làm thế nào để có thể học được nghị luận xã hội tốt hơn thì ở đây à, chúng ta sẽ có đó chính là đây ạ, viết một đoạn văn khoảng 200 chữ suy nghĩ về vai trò của lý tưởng sống. Được không ạ? À? em bị mất cảm hứng ôn rồi ạ chị cho em xin lại động lực với à, <laughs> ok các bạn ơi cái vấn đề là như thế này bản thân chị thì cho rằng là bản thân chị chị cực kỳ tâm đắc với một cái trích dẫn mà chị đã một lần đọc được và trong cái lần mà chị thi học sinh giỏi cấp tỉnh ấy thì chị cũng cái đề của chị là cũng vào cái đề nghị luận xã hội đó với một cái trích dẫn như thế này đó là điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó đương nhiên trong cuộc sống của chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm chúng ta kiểu bị chán một cái việc mà chúng mình đang làm đúng không ạ chị biết chắc chắn là có rất nhiều bạn đang ở trong cái suy nghĩ như vậy đó là các em bị chán cái việc các bạn đang làm hoặc là bản thân các bạn đang kiểu rất mệt mỏi về những gì mình đang phải trải qua ở trong cuộc sống này chị tin chắc chắn là như thế và chị cũng tin rằng là trong cuộc sống này rồi các bạn cũng sẽ phải đối diện và gặp những cái biến cố xảy đến đối với chúng ta và trong những cái thời điểm như vậy. Cái điều quan trọng ấy là lựa chọn của các bạn. Bây giờ các bạn đang đứng giữa những cái sự lựa chọn đúng không ạ? Là mình tiếp tục kiên trì cho việc luyện tập hay mình sẽ bỏ cuộc tại đây và để thả trôi. Các bạn cái cái nói chung là cuộc sống của chúng mình là chuỗi những cái sự lựa chọn mà. Đúng không ạ? Và nếu như các bạn đang ở trong những cái sự lựa chọn như thế thì làm ơn hãy dùng cái trí tưởng tượng của mình để nghĩ về những điều sẽ xảy đến nếu như chúng ta lựa chọn bất cứ một điều gì. Ví dụ, mình quyết định là mình sẽ tiếp tục ôn luyện và mình sẽ nghĩ đến một cái tương lai, một cái kết quả đó chính là à rồi sau đó tôi sẽ đậu được cái ngôi trường mà tôi mong muốn rồi sau đó tôi sẽ học được thêm rất nhiều những thứ mới mẻ và biết đâu tất cả những cái điều này sẽ giúp ích cho tôi trong cuộc sống kể cả sau này chứ không chỉ riêng gì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì sao hoặc là tôi sẽ để thả trôi tôi sẽ không học nữa và tôi nghĩ là như thế là đủ rồi và để rồi đến khi cái kết quả không được như bản thân mình mong muốn rồi bắt đầu có những cái câu kiểu như Ôi tôi nuối tiếc quá Giá như trong quá khứ tôi như thế này Giá như trong quá khứ À được không ạ à? Giá như trong quá khứ tôi tiếp tục được không nào Tôi đã tôi sẽ làm tôi làm cái điều này Thì có lẽ bây giờ kết quả đã khác Bản thân chị nghĩ rằng là trong cuộc sống của chúng ta ai cũng phải có những lúc mệt mỏi và chán nản chẳng có ai trong cả một cái hành trình dài ôi là dài mà chưa bao giờ đến nghĩ chưa bao giờ có cái ý có cái có, tức là lúc nào cũng nỗ lực cương quyết với tất cả những cái gì mình đang làm được chị nghĩ là như thế thế nhưng các em ơi đấy như chị đã nói rồi hãy nghĩ về những điều tốt đẹp ở phía trước và lựa chọn cho mình những cái lựa chọn lạc quan lựa chọn cho mình những cái lựa chọn có thể đem đến cho mình những cái điều tốt đẹp ở phía trước được không nào và nếu như ở thời điểm hiện tại các bạn đang bị mất cái động lực thì hãy nghĩ đến những cái động lực có thể là rất là gần gũi ở quanh xung quanh chúng ta ở thời điểm hiện tại. Hãy nghĩ đến những gì chúng ta đang có. Hãy nghĩ đến có rất nhiều đang kỳ vọng và người đang kỳ vọng vào bản thân chúng ta. Và bản thân chúng ta cũng tự đang rất kỳ vọng vào bản thân chúng ta mà, đúng không ạ? Thế nên là chị rất mong là nếu như các bạn đang cảm thấy chán nản và mệt mỏi với việc học văn thì hãy tự sốc lại chính bản thân mình sau ngày hôm nay rằng tôi sẽ khác Tôi sẽ học văn chăm chỉ hơn Tôi sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn Và tôi sẽ thực sự nghiêm túc với việc mà tôi đang làm Và chị tin chắc chắn một điều rằng Nếu như các bạn luôn luôn nghiêm túc với việc mà mình đang làm Và các bạn luôn luôn giữ được một cái gì ạ À đó là tôi để cho cái cảm xúc chán nản đó trôi đi thật nhanh Bởi vì các em phải hiểu là như thế này chị có nghe một cái bài thuyết giảng của thiền sư thích nhất hạnh về việc là làm thế nào để mình có thể vượt qua được những cái cảm giác rất là sợ hãi các em phải hiểu rằng là những cái cảm giác mà chúng ta đang có là những cái suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu chúng ta ấy nó chỉ là những cái điều rất là nhỏ chi phối cuộc sống của chúng ta thôi Thế nên các bạn đừng sợ hãi cái điều rất là nhỏ đó Tất cả những cái thứ đang xảy ra ở trong đầu của chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta Đều là những cái thứ rất là nhỏ thôi Còn cái quan trọng là gì ạ? À còn cái quan trọng đó là những cái Tất chúng ta đang có rất nhiều thứ mà khi nào mà các bạn cảm thấy một cái cảm xúc tiêu cực đang đến Hãy dồn trọng tâm vào cái hơi thở của mình được không ạ? Hãy dồn trọng tâm vào hơi thở của mình, cảm nhận rằng là khi mình hít sâu thì gì ạ? À bụng mình căng lên và khi mình thở ra thì bụng mình bị ép xuống. Mình chỉ trọng tâm vào cái hơi thở của mình thôi và sau đó đẩy tất cả những cái gì tiêu cực của mình đi ra bên ngoài thì bản thân chị nghĩ rằng các em cứ luyện tập như thế hàng ngày. Khi nào mà các bạn cảm thấy có những cái cảm xúc tiêu cực, hãy để cho mình khoảng 5 phút, 10 phút để mình có thể bình an lại, để có thể mình bình tĩnh lại thì bản thân chị nghĩ rằng là các em có thể thử thực hiện những cái điều này để nếu như những cái cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong cái hành trình của chúng ta đang đi thì chúng ta sẽ có thêm những cái giây phút tĩnh lặng lại sau đó bắt đầu lấy lại động lực để tiến về phía trước nhá được không ạ? À? Chị rất hy vọng là các bạn có thể luôn luôn giữ được động lực cho chính mình và nhanh chóng gạt bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực của mình đi được không nào? Rồi, còn bây giờ quay trở lại đây Lấy lại động lực nhá Để chúng mình quay trở lại đây cùng với chị trong đề ngày hôm nay mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn Chúng ta có một cái đề bài Đó là hãy viết một đoạn văn 200 chữ Nêu suy nghĩ về vai trò của lý tưởng sống Được không ạ? À? Suy nghĩ về vai trò của lý tưởng sống các em ơi, lý tưởng sống, các bạn có lý tưởng sống không? <laughs> có bao giờ các bạn bày tỏ và chia sẻ với người khác rằng là à lý tưởng sống của tôi là như thế này, lý tưởng sống của tôi là như thế kia không? Nào các bạn ơi, có bao giờ các bạn uh, chia sẻ với ai đó về lý tưởng sống của các bạn không? Điều này nghe thì có vẻ xa vời Thế nhưng mà bản thân gì ạ? À các bạn đều biết rằng là đây là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của mỗi người Nó giống như là kim chỉ nam cho mỗi cái hành động của chúng ta ấy được không ạ? Và nếu như bản thân các bạn đang thực sự bị mất động lực và chưa có được một cái lý tưởng sống thì chị rất hy vọng chị có thể trở thành người đồng hành cùng với các bạn để có thể giúp cho các bạn lôi các bạn lên khỏi cái sự chán nản đó. Và rất có thể, được không ạ? Nếu như được thì hãy gặp chị ở trong khóa học nghị luận xã hội kéo dài 8 buổi của chúng mình nhé. À, có thể tìm hiểu thêm về khóa học này với một cái mức học phí rất là tiết kiệm và thời gian học thì gọi là uh, tiết kiệm cả thời gian nữa tiết kiệm cả học phí nữa và chị tin chắc chắn rằng sau cái khóa học đó bên cạnh cái việc các bạn làm tốt những cái câu nghị luận xã hội thì các bạn sẽ còn có thêm cho mình những cái động lực và biết đâu các bạn sẽ có được những cái suy nghĩ gợi mở về rất nhiều những vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thì sao ok chưa ạ nhá rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề bài ngày hôm nay viết một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ suy nghĩ vai trò của lý tưởng sống chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé Đương nhiên bao giờ thì chúng mình cũng sẽ phải thiết lập một cái phần mở đoạn trước Đúng không ạ? Trước tiên là chúng ta phải thiết lập một cái phần mở đoạn Ok không nào? Trước tiên là chúng mình phải thiết lập một cái phần mở đoạn Thì các bạn sẽ chú ý ở đây giúp cho chị nhá Chị đã nói rồi Phần mở đoạn không bao giờ được phép dài dòng Chúng ta vẫn có thể tạo những cái ấn tượng ngay từ trong cái phần mở đoạn này Thế nhưng hãy chú ý giúp chị Đó chính là chúng ta không được phép dài dòng ở trong phần này được không ạ? À? Chị chỉ dùng một câu duy nhất để có thể mở đoạn Đó chính là đây là một cái câu văn có sử dụng hình ảnh để cho người đọc từ cái việc đọc cái phần này của chúng ta sẽ dễ dàng liên tưởng được là à tôi đang muốn nói đến cái gì, được không ạ? À? Cụ thể như sau. Nếu ví cuộc đời là biển cả, con người là chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la thì ngọn hải đăng Kim chỉ nam không thể thiếu của thuyền chính là lý tưởng sống. Các bạn ơi được không ạ? Chỉ dùng đúng một câu để nhắc tới cái vấn đề mà tôi sẽ đề cập trong bài viết này. Đó là lý tưởng sống. Ok chưa ạ? Sau đó bắt đầu chúng ta đi vào à, Cái bước tiếp theo đó là phần thân đoạn Với cái phần chúng ta tiến hành giải thích nhé Được không ạ? Phần thân đoạn với cái phần chúng ta tiến hành đó sẽ là giải thích nhá. Ở đây chúng ta sẽ có này. Lý tưởng sống được hiểu là những điều tốt đẹp, là những khát vọng cao cả mà bản thân hướng tới. Lý tưởng sống luôn có vai trò to lớn đối với mỗi người. Đây chính là một trong những cái câu then chốt để chúng ta khẳng định đến cái vấn đề mà trọng tâm chúng ta sẽ bàn luận trong bài viết ngày hôm nay. Và đây cũng là cái câu dẫn để chúng ta gì ạ? Đây là cái câu dẫn để chúng ta chuyển từ cái phần phân tích sang cái phần bàn luận các em nhá. Đây là câu chuyển từ phần phân tích sang phần bàn luận các bạn chú ý giúp cho chị nha Thì ở đây chúng ta sẽ có này Trước tiên Trong việc định hướng suy nghĩ và hành động Lý tưởng giúp chúng ta định xác định được đích đến và kiên định thực hiện mục tiêu. Không có lý tưởng, cuộc sống này diễn ra thật vô nghĩa. Không có đích đến, bạn cứ bước rồi sẽ đi về đâu. Không có mục tiêu, bạn đang ngày ngày cố gắng vì điều gì? Bên cạnh đó trên con đường hướng tới thành công, lý tưởng sống còn là động lực để chúng ta vượt qua mọi gian nan và thử thách. Vậy thì các bạn ơi, rõ ràng cái câu hỏi ở trên phần đề bài ấy đưa ra cho chúng ta là à anh chị hãy nêu rõ về cái giá trị của lý tưởng sống đi. Thì ở đây chúng ta đã nêu rõ ra đó chính là thứ nhất, lý tưởng sống giúp ta xác định được đích đến và kiên định với mục tiêu này được không ạ? À? Cái tiếp theo đó chính là gì nhỉ? À, lý tưởng sống là động lực để chúng ta vượt qua mọi gian nan và thử thách này. Được không ạ? À? Trước mây mù khó khăn cản trở, bạn sẽ chẳng hề lùi bước khi có lý tưởng là ngọn đèn soi đường tỏ lối. Khi chúng ta muốn từ bỏ trước khó khăn, chỉ cần nghĩ đến lý tưởng bản thân đang theo đuổi, chúng ta lại có thêm sức mạnh để tự nhủ với chính mình rằng không sao đâu cố thêm một chút, cố thêm một chút nữa. Rồi chúng ta sẽ từ từ thực hiện thành công điều mình muốn. Và các em ơi thêm một điều nữa ạ à. Lý tưởng sống gì ạ à? Khi có lý tưởng sống soi đường Chúng ta cảm thấy cuộc đời này trở nên có ý nghĩa Bởi vì là thực sự nhá Nếu như quả thực chúng ta không có được một cái lý tưởng sống Không có một cái điều mong muốn tích cực Đúng không ạ? Không có mục tiêu thì quả thực là chúng ta cũng không biết là chúng ta đang có đang thực sự sống hay không Hay chỉ là đang tồn tại qua mỗi ngày, tồn tại qua mỗi ngày Đây ạ à, Mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy mình có năng lượng để nỗ lực Từ đó ta cũng sẽ nhận được sự tin yêu, từ ủng hộ từ mọi người xung quanh Từ nguồn năng lượng sống tích cực ấy ai mà chẳng thích là mình sẽ xung quanh mình sẽ có những người sống có lý tưởng luôn luôn truyền những cái năng lượng tích cực đến cho mọi người đúng không bản thân các em cũng thế thôi bản thân các bạn cũng muốn là mình được tiếp xúc với những người truyền đi những cái năng lượng tích cực và chị cũng tin là các em cũng mong muốn là bản thân mình trở thành cái người mà truyền đi những cái năng lượng tích cực phải không ạ chị nghĩ là như thế đấy thế nên là đây chúng ta có thêm một cái giá trị nữa của lý tưởng sống đó là chúng ta có lý tưởng sống chúng ta sẽ nhận được cái sự tin yêu và ủng hộ từ mọi người xung quanh được không nào? Rồi, nói về ý nghĩa của lý tưởng sống đối với mỗi người. Tôi nhớ đến hành trình cõng chữ lên non của biết bao thầy cô đang giảng dạy ở vùng cao. Như câu chuyện của 47 thầy giáo nơi đỉnh trời Mường Lống gắn, vó, gắn bó với điểm trường Chi Lễ 4 là một trong những điểm trường cao nhất, khó khăn nhất ở huyện miền núi Quế Phong của tỉnh Nghệ An. Băng rừng cả ngày mới vào được bàn Ngủ trên những chiếc sạp đóng bằng thân tre nứa Đập dập trong cái rét cắt da cắt thịt của biển mây Leo núi lên tận nương rẫy xa Để cõng từng học trò về trường bắt học Mỗi người thầy trường chi lễ 4 đều mang trong mình lý tưởng, đem con chữ đến cho những học trò miền núi. Các thầy muốn các em có hiểu biết để được ra ngoài, học tập rồi quay trở về làm giàu đẹp cho quê hương. Lý tưởng ấy thật đáng trân trọng biết bao. Các bạn ơi, đấy ạ. À, người ta phải đối diện với nhiều khó khăn như thế, đúng không? Người ta phải đối diện với nhiều khó khăn như thế, phải đối diện với nhiều những cái nghịch cảnh như thế. Thế mà vẫn rất là can đảm để có thể vượt qua Bởi vì trong chính những người thầy này Mang theo một cái lý tưởng đó chính là gì? À cái công việc mà tôi đang làm Đó là một công việc mà tôi yêu Và cái lý tưởng của tôi là có thể vượt qua mọi khó khăn Để đem đến con chữ Đem đến sự hiểu biết cho những đứa trẻ Ở đâu ạ? À? Ở trường Chi Lễ 4 Ở đỉnh Trời Mường Lống được không nào? Thì các bạn ơi, đấy, chúng ta lấy một cái dẫn chứng để ta chúng ta chứng minh cho cái giá trị của gì ạ? À, cho cái giá trị của lý tưởng sống đối với mỗi người. Sau đó chúng ta liên hệ bản thân mình nhá. Bản thân tôi luôn tự nhắc nhở chính mình sống có lý tưởng, hiện thực hóa lý tưởng của mình bằng những mục tiêu cụ thể và quyết tâm cho những mục tiêu đó. Đối với tôi, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đáng quý và lý tưởng trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng sẽ là điều mà tôi theo đuổi à tự áp vào bản thân mình lý tưởng của mình ở thời điểm hiện tại là gì kể cả đó là những thứ mà có thể khiến cho bạn bè của mình cười mình bởi vì là sao nó mơ những cái gì mà kiểu buồn cười thế đúng không ạ nhưng mà bản thân chị nghĩ rằng là mỗi người đều có những cái lý tưởng riêng và chúng ta đều đang trong cái hành trình để chinh phục cái lý tưởng đó của bản thân nên các bạn đừng có sợ hãi nếu như cái lý tưởng của các bạn các bạn chia sẻ sẻ mà bị chê cười Hãy từng bước hiện thực hóa nó Được không ạ? À? Và chúng ta cũng không cần phải nói nhiều làm gì cả Hãy minh chứng bằng cái hành trình các bạn đi Hãy minh chứng bằng những điều mà các bạn làm được Ok không nào? Rồi và cuối cùng chúng ta có cái phần ở đây Đó chính là phần kết đoạn các bạn nhé ở đây chúng ta có sẽ là phần kết đoạn Thì ở trong phần kết đoạn này khi tôi đã tự thay đổi chính tôi và cảm nhận được cái ý nghĩa lớn lao của lý tưởng sống rồi Thì bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái phần kết đoạn đó chính là Người trẻ chúng ta đứng trước những khó khăn và thử thách Đôi khi nản lòng nhưng hãy tin rằng lý tưởng chính là ngọn lửa thắp sáng ý chí của chúng ta trong những giây phút ấy tin vào điều đó và thực hiện những điều bạn muốn, cuộc sống sẽ hồi đáp bạn bằng những thành công. Được không ạ? Các em ơi hãy cứ cố gắng đi và hãy cứ nỗ lực đi. Chắc chắn cuộc sống sẽ hồi đáp các em. Và cái sự hồi đáp đó sẽ là những cái sự hồi đáp hết sức là ngọt ngào nha Cái sự hồi đáp đó sẽ là sự hồi đáp hết sức ngọt ngào Thế nên là hãy cứ cố gắng đi và đừng bỏ cuộc Hãy luôn luôn giữ cho mình một cái lý tưởng sống giống như là kim chỉ nam cho mọi hành động Cho tất cả những cái thứ mà mình đang phải trải qua và đối diện ở trong cuộc sống này Được không ạ? Các bạn ơi, vậy là vừa rồi ấy, chị đã chia sẻ cùng với chúng mình về một cái đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ với cái đề bài Vai trò của lý tưởng sống Chị rất hy vọng có thể được gặp các bạn ở trong khóa học nghị luận xã hội sắp tới của chị. Được không nào? Để chị em mình còn có thể chia sẻ với nhau cụ thể và chi tiết về cách làm, về những cái cách để chúng ta xử lý những cái đề nghị luận xã hội vừa nhanh vừa hiệu quả. Được không ạ? Bởi vì chị biết rằng đây cũng là một trong những cái phần mà các bạn vẫn còn khá là yếu. Và ngày hôm nay khi mà có mặt ở đây cùng với các bạn trong cái phần phát trực tiếp này với những cái chia sẻ và tâm sự của các bạn rằng ở thời điểm hiện tại các bạn đang bị mất động lực, các bạn đang cảm thấy chán nản thì chị mong rằng là với cái phần chia sẻ và đặc biệt là với cái đoạn văn nghị luận xã hội chị nói với các bạn ở đây chúng ta lại có thêm một cái lý do nữa để bỏ đi những cái cảm xúc chán nản của mình. Đó là bản thân các em, các em cũng đang có những cái lý tưởng của riêng mình đúng không? Các bạn cũng mong muốn có thể trở thành một người như thế này. Các bạn cũng mong muốn mình sẽ có được những cái điều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống đúng không? Thế nên chị mong rằng là Hãy tiếp tục nỗ lực và kiên trì Bởi vì hành trình của chúng mình chính là một hành trình hạnh phúc Và hãy lượm nhặt những cái bài học quý giá Chúng ta, à chúng ta có ở trong cái hành trình đấy Xung quanh các bạn, mọi nơi các bạn đi, mọi điều các bạn làm Đều có những món quà đang chờ đợi các bạn Thế nên hãy hãy lượm nhặt nó, hãy trân trọng nó Và hãy coi đó là những cái động lực để chúng ta trong những cái giây phút cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối Lại tiếp tục cố gắng nhá Và chị cũng mong là cái khóa học nghị luận xã hội sắp tới sẽ đem đến cho các bạn những cái uh, gọi là cách làm nghị luận xã hội thật là hay thế nên là hãy nhắn tin ngay về cho admin fanpage học văn chị Hiên để có thể tham khảo nha uh, còn bây giờ thì có lẽ là chị uh, gửi lời chào tạm biệt đến các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong một phần phát trực tiếp tiếp theo nhé cảm ơn các bạn vì đã theo dõi phần phát trực tiếp này xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé bye bye Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu để cùng học văn chị Hiên chinh phục 9 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.